chào anh em nhé cái video ngày hôm nay giới thiệu cho anh em cái ờ, cách anh em đi chơi ờ, tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu ở bất kỳ cái sân chơi nào anh em đến sân chơi anh em không cần phải mang bất cứ những cái đồ bịp gì cả cái cách mà anh em chơi hiệu quả như vậy mà đến sân chơi anh em không cần cầm đồ bịp thì ờ, anh em sẽ phải làm những gì anh có thể và sân chơi anh em giành chiến thắng mang về mà không cần đồ bịp đồ chơi bịp nhé đó thì ờ, có cũng có khá nhiều anh em cũng ờ, đã từng gọi điện và đã từng đến cơ sở tôi để anh em có thể học được cái ờ, cách mà anh em đi đánh tài xỉu nó hiệu quả như vậy nó hiệu quả như tôi vừa nói Đấy. thì cũng khá nhiều anh em cũng rất là nhiều anh em cũng đã thành công Đấy. thì chính vì nhiều người thành công như vậy thì tôi ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái clip Đấy, một clip mà dạy cho anh em Đấy, cách anh em có thể nghe một tài xỉu chợ Đấy, nghe được một tài xỉu chợ để anh em có thể đi đánh tài xỉu Đấy, hay anh em đi ờ, chơi tài xỉu bịp ở bất kỳ sân ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em có thể giành chiến thắng trước tiên vào mấy cả video thì tôi sẽ lấy cho anh em một cái bộ hỗ trợ Đấy. bộ hột này là bộ hỗ trợ anh em nhé Đấy. Đấy, bộ hột trợ anh em sẽ bỏ cái bộ này đi Đấy, đây là hỗ trợ thì à, cái bộ hỗ trợ này khi mà anh em đi sân chơi anh em có thể nghe được hột này Đấy, anh em nghe như thế nào anh nghe cái bộ hỗ trợ này như thế nào thì à, anh em à, theo dõi cùng với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà anh em có thể chia sẻ hay là dạy cho anh em cái cách mà anh em có thể là nghe được cái hột tài xỉu chợ để anh em đến sân chơi anh em có thể đánh được hiệu quả đấy thì cái nghe hột tài xỉu này khi mà anh em đã nghe được hột tài xỉu chợ rồi thì bất cứ những cái hột tài xỉu nào đấy, bất cứ những cái hột tài xỉu nào anh em đều có thể nghe được đấy, miễn sao là cái bộ hột tài xỉu này nó có từng mặt từng lỗ như vậy đấy từng mặt từng lỗ như vậy thì anh em sẽ nghe được đấy, trừ khi những cái hột tài xỉu nào mà nó không có lỗ đấy mặt nào rơi xuống đều như mặt nào thì như vậy thì anh em mới không đánh được đấy còn có hột có lô là anh em có thể chơi được nha. đó thì uh, cách nghe như thế nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, dạy cho anh em anh em nào mà muốn học sâu đấy, muốn chơi uh, được uh, hiệu quả hơn nữa đấy, thì uh, hoặc là anh em nào xem video anh em chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đó. thì uh, anh em uh, có thể anh em đến cơ sở tôi sẽ chia sẻ và tôi sẽ dạy cho anh em cái cách mà anh em nghe hột tài xỉu trợ hiệu quả nhất 2021 này nhá đó thì uh, cũng khá nhiều anh em cũng đã biết nghe rồi thì còn anh em nào vẫn chưa biết nghe thì anh em theo dõi video này với tôi nhé thì giới thiệu qua cho anh em về cái cách anh em có thể nghe được hột tài xỉu Đấy. đây là cái bộ hột tài xỉu trợ thì khi mà anh em lắc tài xỉu Đấy. khi mà anh em lắc tài xỉu anh em phải phân biệt được hai cái mặt để anh em có thể đoán tài đoán được xỉu hai cái mặt ở đây nó là hai mặt gì hai cái mặt uh, của cái bộ tài xỉu đó chính là cái mặt nhất và mặt lục mặt nhị và mặt ngũ đó anh em chỉ cần phân biệt được uh, mặt nhất nhị và ngũ lục đấy, thì anh em sẽ chơi được cái tỷ lệ chơi của anh em hay là cái tỷ lệ thắng chiến thắng và đến sòng chuối của anh em thì là nó lên tới 7 đến 80 phần trăm thì cái cách nghe của cái của cách mà anh em có thể là nghe được cái âm của cái bộ hột tài xỉu chợ này Đấy, như thế nào thì tôi cũng vào tôi nói luôn để cho anh em biết Đấy, anh em nào mà học được chi video thì anh em cứ học luôn còn anh em nào mà không học được thì anh em có thể đến cơ sở nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ vào cái vấn đề chính luôn cho anh em này Đấy, hột thiết gì tôi không cần phải test đâu Đấy, hột cái test làm gì ở đây anh em nghe hột thì anh em có thể là hột nào cũng được hột bịp cũng được anh em nghe được anh em vẫn đánh được nhé đó thì uh, khi mà anh em lắc này mặt ngũ lên mặt lục lên nó kêu như thế nào mặt nhất nhị lên nó kêu như thế nào đấy thì anh em chỉ cần phân biệt được hai cái đơn giản nhất và hai cũng là hai cái chốt yếu của cái cách nghe hột tài xỉu này nhé khi mặt nhất rơi xuống đấy, đồng thời mặt lục ngửa lên đó. thì chúng ta sẽ tính theo cái đường nào đấy, chúng ta sẽ tính theo cái đường ở dưới nhé đường dưới khi mặt dưới khi mặt dưới khi mà anh em lắc tài xỉu này nó có âm chuông Đấy, âm chuông hoặc là âm thanh nói chung là những cái âm nó phải vang thanh đều Đấy, thì là cái đường tài của nó rất là cao nhá cái đường tài của nó rất là cao thì ờ, đấy là phân biệt cho anh em là cái mặt ngửa lên Đấy, cái mặt ngửa lên của nó thì khi mà anh em lắc hột rơi xuống nó sẽ có cái độ âm là âm vang Đấy, âm rè âm vang âm um, trong Đấy, nói chung là nó không có cái âm rè ở đằng sau thì là anh em có thể đoán được cái cái đường tài hay là cái đường xỉu Đấy, thì không có đường rè thì là anh em sẽ đánh đường tài nhé đấy thì ờ, đường xỉu cũng vậy đường xỉu thì anh em bắt buộc là anh em phải nghe được mặt nhất và mặt nhị đấy thì mặt nhất mặt nhị khi mà nó rơi xuống thì là nó sẽ có âm như thế nào đấy. nhất nhị rơi xuống đều có một cái âm cuối cùng của nó đó là cái âm xe đấy. âm xe thì mặt 6 nó có thể là xe mạnh hơn xe dài hơn đấy, cái mặt ngũ đấy, thì anh em chỉ cần phân biệt được ờ, một mặt thì là anh em sẽ rất dễ anh em có thể sẽ thể nghe được cái bộ tài xỉu chậm nhá đấy nói thì nói như vậy thôi nhưng mà ăn nhau ở cái cái cách mà anh em về nhà anh em luyện tập ấy. Đấy, cách anh em luyện tập anh em học đã học sơ qua được cái, cái, cái cách nghe rồi thì là cái phần chủ yếu của anh em đó chính là cái tập luyện của đôi tai của mình nhá. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em vài chén Đấy, anh em nào mà đã nghe được rồi Đấy, thì anh em có thể là cùng với tôi Đấy, cùng với tôi để còn à, đó xem trong này nó là tài hay là xỉu đó đấy thì anh em cứ đánh theo cái đơn của tôi khi mà hồ rơi xuống có độ rè đấy, có độ rè có độ uh, có độ rè thì là anh em uh, anh em sẽ đánh uh, có độ rè anh em đánh xỉu còn không có rè có chuông thì là anh em đánh tài nhé có chuông là mặt nhất mặt nhị đang ở dưới còn mặt uh, là ngũ lục thì là nó sẽ có à, mặt à, nhất nhị nó sẽ có âm à, âm xe Đấy, âm xe nhẹ âm xe nặng của cái bộ hột tài xỉu à, của cái à, mặt nào à, mặt lục Đấy, ồ, mặt lục Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em ở như thế này thì tôi không chắc chắn thì là tôi sẽ bỏ thế này nhé bỏ thế này ở như thế này tôi đảm bảo với anh em cái đường tài của nó cực kỳ cao nhé đường tài của nó khoảng tầm 14 14 đến 15 14 đến 15 nút đó 13 13 nút đấy thì đây là cái cách mà anh em đi đến sân chơi anh em không cần phải mang đồ gì cả đấy. không cần phải mang đồ gì không cần phải mang cái đồ gì vào sân chơi để anh em có thể chơi được anh em chỉ cần cái đôi tai nhạy bén là anh em thì chơi được nhé đây là cái cách mà anh em thấy nghe một tài xỉu chậm hay là cách chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay đảm bảo với anh em luôn là khi mà anh em đến cơ sở anh em sẽ nghe được để anh về anh em chơi nhé có thể là anh em à, gọi điện tư vấn hoặc là anh em có thể lên cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền tây anh em alo tôi sẽ ra đón anh em Đấy, tiếp tục cho anh em một hai chén nữa này như chén này có âm rè sau câm rè của nó thì à, cái này rè nhẹ thôi thì tôi đoán trong cái nắp chén này nó sẽ là nhị xỉu đó có cả nhất còn nhị nhưng mà cái mặt nhị của nó thì là nó sẽ rơi sau cùng thì là tôi sẽ đoán được nhé tiếp tục cho anh em chén nữa chén này thì cái độ âm của nó trong âm trong những cái tiếng hột rơi xuống đều chắc lịch đường này không bao giờ có đường xỉu cả đường tải anh em nhé bốn một năm ở à, đâu bốn à, hai bốn năm tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này như thế này có cả rung à, có cả à, rẻ rẻ nhẹ rẻ nhẹ thì à, rẻ nhẹ thì rẻ nhẹ thì là anh em đánh xíu à. nhị xỉu còn có nhật thì nói chung là cũng à, có phần trăm thua chứ không phải không có phần trăm thua thì anh em nào mà muốn sở hữu cái à, tài nghệ hay là cái muốn sở hữu cái cách